chào anh em cái video ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh em cái bộ ờ, đồ chơi tài xỉu bịp cái bộ đồ chơi tài xỉu này nó ờ, rất là mới mẻ với anh em rất là mới mẻ với anh em và cái bộ à, và cái bộ đồ chơi tài xỉu này thì à, nó có hiệu quả chiến thắng cho anh em khá là cao lên tới 90 phần trăm cho anh em nhé Đấy thì à, cái cách mà để anh em chơi được cái bộ đồ chơi này thì à, anh em à, theo dõi cái video tôi sẽ hướng dẫn cho anh em hướng dẫn cho anh em cái cách chơi được cái bộ đồ chơi tài xỉu này nó hiệu quả nhất nhé. đấy thì à, cái bộ đồ chơi tài xỉu uh, bịp ngày nay tôi muốn giới thiệu cho anh em đó chính là cái bộ đó chính là cái bộ tài xỉu bịp cái bộ nắp bóp hột tài xỉu 26 nhé. đấy thì cái nắp bóp hột tài xỉu 26 là như thế nào đấy thế thì uh, tôi sẽ nói qua để cho anh em biết được cái bộ uh, nắp bóp 26 này nhá nắp bóp 26 này thì uh, khi mà anh em lắc cái ờ, bộ nắp bóp 26 này thì là anh em khi mà anh em lắc thì mặc định của con lục nó sẽ nằm như thế này đấy mặc định của lục nó sẽ nằm như này và khi anh em và khi anh em à, dùng cái động tác tay đấy, dùng cái động tác tay của anh em anh em dở cái nắp như này dở cái nắp như này anh em có thể à, anh em có thể là dùng một cái lực nhẹ anh em có thể đẩy con sáu này ra đấy, anh em đẩy con sáu này ra khi mà anh em đẩy con sáu này ra thì sang bên bên kia nó sẽ lộn sang mặt hai đấy nó sẽ lộn sang mặt hai đó chính là cái cái cái, cái đồ chơi uh, nắp bóp uh, hột tài xỉu 26 này đấy thì là nó mặc định của nó khi mà anh em muốn tài thì là anh em sẽ lắc như thế này đấy, anh em sẽ lắc về đây thì về phía đằng tôi này thì là nó sẽ cho anh em là chén tài đấy, và con 6 mặc định của nó sẽ đứng đây và khi mà anh em muốn xuống xỉu nhá khi mà anh em muốn xuống xỉu thì là anh em chỉ cần cái động tác tay của anh em làm sao mà nó gọn gàng nhất làm sao mà nó làm sao mà nó gọn gàng và nhìn nó đẹp mắt nhất Đấy, thì anh em có thể về anh em có thể luyện thêm Đấy, luyện thêm thì cái bộ đồ chơi này nó cũng rất là mới với rất là nhiều anh em Đấy, còn cái bộ đồ chơi này nó cũng không phải là mới có mà nó cũng có rất là lâu rồi nhưng mà nó đã nó đã không ờ, được sử dụng một thời gian rất là lâu Đấy. bây giờ mang ra chơi thì nó cũng rất là mới rồi với rất là nhiều anh em vẫn chưa biết về cái bộ đồ chơi này nhé Đấy, thì anh em nào mà muốn sở hữu cái bộ đồ chơi này hay là anh em nào muốn tư vấn tư vấn về cái bộ đồ chơi này thì anh em cứ alo với tôi qua số điện thoại trên màn hình Đấy, tôi sẽ tư vấn cho anh em để cho anh em biết thêm về cái bộ đồ chơi này Đấy, trên video thì nó không có nhiều thời gian để cho tôi hướng dẫn hay là chia sẻ cho anh em bộ hột này nó cụ thể thì bây giờ tôi vào tôi sẽ thử cho anh em một vài chén để cho anh em à, thấy được cái, cái nắp bóp hột tài xỉu 26 này nó như thế nào Đấy. nó có hiệu quả hay là không nhá à, thì khi mà tôi lắc tôi lắc tôi lắc như này à, thì là nó nó sẽ đứng ở tài nhá nó sẽ đứng ở tài dở ra con lục nó lúc nào nó cũng nằm lúc nào nó cũng có cái mặt lục ở trong lúc nào cũng có mặt lục ở trong đó một năm sáu đúng không anh em đấy thì mà khi mà anh em mà thấy ờ, làng đặt nhiều tài quá thì là anh em muốn dở xỉu thì anh em chỉ cần cái động tác rất là đơn giản thôi đấy, anh em làm sao mà anh em mở nắp ra anh em đẩy về phía này đấy đẩy về phía đằng này là cái mặt hai nó sẽ ngửa lên đó đó chính là cái ờ, nắp bóp hột tài xỉu 26 là nó như vậy đấy thì từ mặt 6 anh em sẽ bóp cái nắp hoặc là anh em sẽ đẩy cái nắp làm sao mà cái tay của anh em nó đẹp nhất để những ờ, để làng người ta không ờ, phát hiện ra đấy, thì đấy là do cái kỹ thuật của anh em đó thế thôi không có gì cả và thử cho anh em chén nữa này. đó như thế này thì nó sẽ là tài này đấy. mở này đấy, tài này đúng không anh em khi mà anh em muốn xỉu thì là anh em chỉ cần cái động tác như này thôi đó anh em chỉ cần động tác như này thôi là nó chuyển mặt 6 sang mặt 2 đấy. rất là đơn giản đúng không anh em đấy thì anh em làm uh, uh, thích cái bộ đồ chơi này hay là anh em nào mà muốn sở hữu cái bộ đồ chơi này thì là anh em cứ liên hệ với tôi tôi sẽ tư vấn và tôi sẽ chia sẻ cho anh em những cái à, à, chia sẻ cho anh em cái cách mà anh em chơi được cái nắp bóp này nó hiệu quả nhất để cho anh em đi chơi nó không bị lộn nhé thì à, video này tôi làm đến là hết chào tạm biệt các anh em để anh em xem video nhớ đăng ký kênh nhé